nhiều mẫu mã và giá cả phù hợp cho các bạn có thể tham khảo và lựa chọn thì ờ, đầu tiên ở đây là bếp số 1 bếp này có hiệu là Paloma model là IC330SB bếp số 1 này có giá là 1,6 triệu đây là mặt trắng men đây chống xước và chống chày tiếp theo là bếp số 2 giá 1,9 triệu đây hiệu bếp là Paloma model là IC330SB bếp này sẽ được lắp đặt công tắc rang chiên thoải mái đây giúp các bạn có thể uh, chiên và rang thoải mái không lo tắt lửa thì uh, đây là cái dòng công tắc chỉ đặc biệt bên cửa hàng chúng tôi phân phối thôi hiện tại trên thị trường thì vẫn chưa có đâu tiếp theo là bếp số 3 đây giá 2 triệu hiệu bếp là Rinnai model là KG560L bếp này cũng có lắp đặt công tắc rang chiên đây tiếp theo bếp số 4 giá 1,7 triệu hiệu bếp là Rinnai model là VH56BL đây bếp mặt trắng men đây chống xước và chống chày tiếp theo là bếp số 6 giá 1,6 triệu Hiệu bếp là Rinnai, model là KRE31NSBL. Bếp số 6 này giá 1,6 triệu. Bếp số 7 giá 2,9 triệu. Hiệu bếp là Paloma, model là IC S37K. Bếp này cũng sẽ được lắp đặt công tắc rang chiên thoải mái, không lo tắt lửa đây. <clears throat> Tiếp theo là bếp số 8 giá 1,7 triệu, hiệu bếp là Paloma, model là IC800F. Tiếp theo đây bếp số 9 giá 2,6 triệu hiệu Paloma model là IC N86B bếp số 10 giá 4,7 triệu hiệu bếp là Paloma model là IC 360WA đây đây là con bếp ờ, full chức năng đây mặt chén mang chống xước và chống chày đây là cái ờ, chức năng nấu nước sôi nè nấu cơm và nấu cháo bên đây là rang xào đây chọn nhiệt độ chiên và hẹn giờ cả ba bếp đây bếp này nó full chức năng giá 4,7 triệu bếp số 10 tiếp theo là bếp số 11 giá 2,6 triệu hiệu bếp là Paloma <clears throat> modem là BA N39B bếp mặt tráng men chống xước và chống chày đây là cái dòng bếp ờ, nút nhấn đây tiếp theo bếp số 12 giá 2,2 triệu hiệu bếp là Paloma modem là IC800B bếp số 13 có giá là 2,2 triệu hiệu bếp là Rinnai modem là KG661C mặt tráng men bếp số 14 giá 2,4 triệu hiệu bếp là Paloma model là BA 39 b đây <coughs> tiếp theo đây là bếp số 15 hiệu bếp là Rinnai model là RTS61AWG10RN thì bếp này đây một là một cái dòng bếp kính đây đây là kính cường lực chịu nhiệt rất là tốt thì bếp này nó sẽ có phụ kiện đi kèm tất cả đều là full inox và bếp này là bếp full chức năng đây đây full chức năng hẹn giờ bếp bên tay trái nè nấu cơm và nấu cháo rang xào nấu nước sôi và hâm đồ ăn nguội đây à, chọn nhiệt độ chiên và nướng theo loại thực phẩm bếp này có giá là 8 triệu thì các bạn lưu ý với cái dòng bếp này á, thì các bạn phải đặt nồi lên thì lửa nó mới cháy được đây bếp số 16 giá 4 triệu hiệu bếp là Rinnai model là S650 VGAS đây full inox full chức năng đây chọn nhiệt độ chiên nè à, nấu cơm nấu cháo đây rang xào hẹn giờ cả hai bếp và nấu sôi cả hai bếp nè nướng theo loại thực phẩm bếp số 16 giá 4 triệu tiếp theo là bếp số 17 đây là cũng là một bếp ờ, mặt kính đây đây là một con bếp của Haman bếp ờ, full chức năng nè hẹn giờ cả hai bếp nấu chọn nhiệt độ chiên đây nấu nước sôi và hâm thức ăn nguội nè rang xào nấu cơm nấu cháo và nướng theo loại thực phẩm đây bếp số 17 này có giá là 4 triệu tiếp theo là bếp số 18 giá là 4,8 triệu hiệu bếp là Rinnai model là RTES66 VCTSB bếp mặt kính cường lực full inox và full chức năng đây full chức năng đây giá 4,8 triệu bếp số 18 <clears throat> bếp số 19 Tokyo ga thì cái Tokyo ga này đó, nó chỉ là cái nhà phân phối ga thôi nó sẽ nó không phải là cái nhà phân phối bếp ga đâu nó sẽ lấy những cái bếp của những nhãn hàng như là Rinnai hoặc là Paloma thì đây là một cái dòng bếp của Rinnai đây đây cũng là mặt kính cường lực full inox và full chức năng đây bếp số 19 giá 8 ờ, triệu thì đây cũng là một cái dòng bếp mà các bạn lưu ý là chúng ta phải đặt nồi lên thì lửa nó mới cháy được Tiếp theo là bếp số 20 giá 4,8 triệu thì bếp là Rinnai model là S660 VG, VGAS đây là mặt kính cường lực nè full inox và full chức năng thì ờ, đa số những cái dòng bếp á, hầu hết những bếp của thị trường nội địa Nhật á, nó đều có thiết kế có bếp nướng đây rất là tiện lợi cho các bạn có thể sử dụng tiếp theo bếp số 21 đây là một dòng bếp từ hiệu Toshiba giá 3,5 triệu đây nếu mà các bạn mà có nhu cầu muốn nấu, nấu ăn nhanh á thì chúng ta nên sử dụng những cái dòng bếp từ này nhưng mà nó chỉ phù hợp với những món nước thôi như là nấu canh hay là nấu lẩu gì đấy nếu mà các bạn chế biến những món mà chiên á, xào á, thì nó sẽ không có ngon bằng ờ, bếp ga đâu bếp số 21 giá 3,5 triệu hiệu Toshiba đây là một dòng bếp từ tiếp theo bếp số 22 đây là một dòng bếp của Haman giá 8 triệu đây là cái hàng trưng bày đây đây là một cái dòng bếp ga âm đây nó có ba bếp nấu nè đây một dòng bếp gam hàng trưng bày đây là cái hàng còn mới 100% luôn chưa qua sử dụng bếp số 22 thì uh, khi mà các bạn mua bếp của cửa hàng chúng tôi á, các bạn sẽ được tặng một cái gói quà tặng đó là gồm một cái bộ pin sạc để giúp các bạn có thể sử dụng nó thoải mái và tiện lợi hơn đây thì giờ tiếp theo á, tôi sẽ đến với con bếp chính của cái video lần này đây là bếp hiệu Rinnai model là RK RC 69 694E1 đây là cái nội thất ở phía bên trong của bếp thì tiếp theo là tôi sẽ đóng nắp bếp lại để cho các bạn có thể xem cái ngoại thất phía bên ngoài của bếp cũng như là tôi sẽ test tất cả tính năng của bếp cho các bạn xem viết ra rồi xài cho tiền à, đồng ơi lên lên đây đây là ngoại thất phía bên ngoài của bếp thì phía bên dưới bếp á, nhân viên bên cửa hàng chúng tôi á, họ sẽ bọc lưới để che chắn lại để phòng chống cái trường hợp là chuột sẽ vào bên trong và sẽ cắn phá điện của chúng ta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 cái nguyên nhân chính mà khiến cho lửa tắt thì chỉ có thể là do gió thôi mình qua thì lửa mới tắt thôi đây bếp đã khóa ga nè kèm theo tiếng đóng rờ le và tiếng bếp đây thông báo đây tính năng tiếp theo mà tôi sẽ thử là tính năng khóa ga khi mà nước cạn nồi thì ở đây tôi sẽ sử dụng hai miếng sắt để mình thay thế cho hai đĩa nồi thì đây tính năng khi mà các bạn nấu nước sôi ở nhà mà các bạn có bận thì đấy mà các bạn quên á để đó thì khi mà lượng nước trong nồi nó cạn rồi á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 thì nhiệt độ chỉ có thể dao động ở mức từ 200 cho đến hai trăm rưỡi thôi bếp nó sẽ không thể nào khóa ra được thì ở que cảm biến này nhà sản xuất á, họ thiết lập ở đây á, là nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ra lại nên đối với những bạn mà hay, chúng ta hay chế biến món rang hoặc là xào á, thì chúng ta phải cần cái nhiệt độ cao thì bếp nó sẽ khóa ra sớm hơn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 thì đặc biệt á và duy nhất bên cửa hàng chúng tôi á có lắp đặt và thiết kế một cái công tắc rang chiên thoải mái ở đây đây cái công tắc rang chiên duy nhất bên cửa hàng chúng tôi ờ, hiện có trên thị trường thôi đây với công tắc rang chiên này đó các bạn có thể rang chiên thoải mái luôn mà không lo bị tắt lửa thì ở đây á, các bạn đặt bên tay bên phải bên trái này là mở công tắc đây và đặt về bên phải này là tắt đây đây bên trái là mở và bên phải là tắt thì uh, các bạn muốn biết bên cửa hàng chúng tôi á, nếu mà có nhu cầu muốn lắp đặt công tắc này á, thì có thể liên hệ với cửa hàng chúng tôi để được lắp đặt đây bếp nó đã tự động giảm nhỏ ngọn lửa lại vì nó đã đạt cái nhiệt độ cao đây đây nhiệt độ bên ờ, trái của tôi đây là hai trăm rưỡi đây và bên phải của tôi đây là sáu đây thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái quan cảm biến á nó tiếp xúc lại cái ờ, đáy nồi á, mà nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau thì đối với cái dòng bếp ga Nhật này khi mà các bạn sử dụng á, nó sẽ hao pin hơn là bếp ga Việt Nam lý do là vì khi mà các bạn sử dụng một bếp thì những bếp còn lại á, nó cũng sẽ đánh lửa cùng một lúc mục đích chính là để đốt cháy đi cái lượng ga thừa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 còn để mà khắc phục vấn đề về pin á như tôi vừa nói á khi mà các bạn mua biết con này biết ở cửa hàng chúng tôi á thì các bạn cũng sẽ được tặng kèm ở đây á nó là một bộ pin sạc thì nó sẽ bao gồm ở đây một cái pin sạc như thế này đi kèm với nó một ổ cắm sạc đây với cái động dây dài 3 mét như thế này biết bên phải nó phá ra sau tính năng nước cạnh nồi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 bạn sẽ mở vào cái lò xo này các bạn sẽ móc một cái lò xo này vào phía trên đầu cực dương dấu cộng viên pin đây bên cửa hàng chúng tôi sẽ làm sẵn một cái lỗ nhỏ đây các bạn sẽ móc cái lò xo này vào cái lỗ này đây để chúng ta cố định cái viên pin lại như thế này để khi mà các bạn cho vào sử dụng á, sẽ không sợ xảy ra cái trường hợp là nó sẽ bị bung ra đây, biết sử dụng pin sạc hoạt động vẫn bình thường Vâng, anh không biết á, thì ờ, tôi sẽ làm sẵn một cái đầu dây chờ cho các bạn để mà các bạn cắm vào cống sạc vào để mà chúng ta sạc pin đây đây thì tiếp theo là tôi sẽ nói về những cái tính năng của bếp đầu tiên bên trái đây thì chúng ta sẽ có tính năng ở đây đây là nấu cơm và nấu cháo đây hàng đầu tiên là nấu cơm và ở trên là nấu cháo thì ở ờ, tính năng nấu cơm này á,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 nó cũng sẽ nhận được một cái tín hiệu thì bếp nó cũng sẽ tự động khóa ra lại thứ nhất chính là để tiết kiệm cái lượng ga cho các bạn và thứ hai là phòng chống cái trường hợp ga nó sẽ bị rò rỉ xảy ra cái tình trạng cháy nổ nên nó cực kỳ là an toàn thì ở cái tính năng nấu nước sôi này á đây là cái tính năng nấu nước sôi 5 phút thì bếp nó sẽ tự động khóa ga thì vì sao lại nấu 5 phút thì bếp sẽ tự động khóa ga lại